về bắc tân quyên những hàng cây xanh mát ngân nga lời em hát bên dòng nước quê hương ai về bắc tân quyên nghe lòng thêm sao xuyên một nụ cười trao nghiêng trong bình minh nắng lên một khoảng trời tơ dương ơi quê mẹ yêu thương âu ơ câu hát chi giàu quê em đẹp giao phố mới tươi màu ngói đỏ tầng cao mùa xuân câu